dòng sông chung một bên đoàn chiều nào đò đưa đôi mình về dưới cơn mưa mưa làm ướt chiếc áo bà ba anh chợt nghe lòng mình xót xa hẹn thề kề bên lòng anh sao xuyên giấc mơ thuyền hoa ngày nào đôi mươi anh và em vẫn dễ thương về nhà bằng lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà bằng lòng đi em em còn chờ đợi chi đây anh thề yêu mãi chỉ mình em như con đò cắm sao một bên sông dù trời mưa giông dù cho nào đôi mươi anh và em vẫn thường ước hẹn ngày sau đẹp duyên đôi mình hạnh phúc trăm năm anh làm chú đề dáng hiền lương em làm dâu hiền thật dễ thương họ hàng mừng vui cầu cho đôi lứa yêu nhau nơi đôi ta mong ngày em mặc áo hoa thuyền hoa sang rước cô dâu về nhà bằng lòng theo anh đôi mình chung dưới một mái nhà bằng lòng đi em em còn chờ đợi chi đây anh thề yêu mãi chỉ mình em như con đò cắm sao bên sông dù trời mưa giông dù cho bao tố dân không xa rời dù trời mưa giông dù cho bao tố dân không xa rời dù trời mưa giông dù cho bao tố dân không xa rời